về hà tây đi em có bao con đường quên đường thường tin yêu thương kỷ niệm phút dần hờn đường chùa hương xa xanh yên oanh đi chảy hội tìm về chốn linh thiêng hẹn ngày lành đến xích sông đáy lượn quanh con sông tắm mát đời